Người nhẹ nhàng lướt qua trong y như là gió Mái tóc rụ rượi và thất tha gấp đi tìm tôi là đó Yeah baby you just tell me what I'm gonna do Chỉ thoáng nhìn người rồi đứng ngờ Yeah just like a fool Yeah I'm falling in your eyes Đắm đuối when you smile Ngày trôi cứ thế càng dài Và tình yêu cứ đến hàng ngày Yeah Ôi trên má đã cả đầu óc chỉ toàn hình mong ai Tình yêu tương tư đâu tự dưng đến vào một sớm mai Yeah, dạ, ooh, anh sẽ đến như siêu nhân Marvel Yeah, ooh, dạ, răng tơ lưỡi giống như là spider May yeah, yêu em hơn cả 3000 Yeah, ooh, I will be your Iron Man Baby hãy như smart Bầu trời như sáng lên Tim anh như muốn anh neo gần mơ chỉ trong phút chốc khi em nhìn anh When you look at me, yeah, yeah, yeah When you look at me, yeah, yeah, yeah When you look at me me bao cơn đau Why you beautiful When you look at me yeah, yeah, yeah. When you look at me yeah, yeah, yeah. Muốn cùng em ngồi chơi Location ở quận Bình Thạnh Uống sầu chú và chiều Dạo vòng quanh tháp một thịnh hành Trải nghiệm được nhiều thứ Nhưng trải lòng cùng em thì chưa Ghi vào giấy cách cưa phụ nữ Mang ra đường gặp em thì mưa Từng là kẻ đi gieo mộng mơ Bây giờ thành kẻ đi ôm mơ mộng Chạy vào trái tim em rộng mở Ai ngờ nhìn thấy Nguyên Anh cơ động Nhưng xe tấp vào lệ Trong người anh đây chẳng hề có chứng minh thứ Nhưng để chứng minh anh yêu em Thì có muốn biết thì chứng minh thử Là hơn bóng này người ở tương tư này Đây như kiến tăng lục biến chưa từng tiêu hao Chúng tôi bay thấp thì mình thương mà bay cao thì mình thích Còn bay vừa thì mình yêu nhau Đừng qua bay can live with you, what the way you walk hay can là ta còn mà đơn đương như nằm ở sân đường này thức của từng biên giới với chiếc visa Sweet thì gọi là em, em cầu kỳ nghĩa là gián đơn Còn thế nữa chính là tình yêu, mình không thể nào làm đơn giản hơn Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ chuyển động không khí Tình yêu bắt đầu từ đâu, là từ đầu của những cơn mộng bị lên When yeah, yeah, yeah you, yeah Người dập tan đi bao cơn đau Why you beautiful When you look at me, yeah, yeah, When you look at me, yeah, yeah, yeah Bỗng sáng ấy khiến tôi phải đứng im Nơi tim em từ mồ được trái kia, Crazy man and I'm crazy about you Here we go, tôi mời em đi uống soju